gió giữa trời sương ta đã thấy những con người thân xác mòn lệ kiếp sống giữa đêm trường sao héo hon thương thân gái lẽ loi giặt trôi phố phường thương em bé cút côi bơ vơ dưới trời sương chia người trong bóng đêm mong sao những thân phận làm than chẳng còn mai đây mãi hương vui bên nhau trong tình trên phố phường ta đã thấy biết bao người ôi đáng thương thân nương náu nơi vỉa hè trong góc đường bao em bé mai hiên có gió rơi trời sương ta đã thấy những con người thân xác mòn lệ kiếp sống giữa đêm trường sao héo hon thương thân gái lẽ loi giạt trôi phố hết gạo chạnh lòng thương xót rước gió mưa tầm ta ra sao những người không nhà xin nhân thế giữa nơi phồn hoa ánh đèn đem cơm áo giấc chia người trong bóng đêm mong sao những thân phận lầm than chẳng còn mai đây mai ông vui bên nhau trong tình thương mai đây mai ấm vui bên nhau trong tình